Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường lên thì ờ, hôm nay chúng tôi mang đến cái sản phẩm là máy ép cắm viên trục đứng đấy mẫu mới nhất của bên công ty chúng tôi điện máy Cường lên cung cấp đấy thì uh, sản phẩm này được hai uh, tích hợp hai chức năng đó là thứ, thứ nhất là chức năng ép nguyên hạt, vật liệu hạt hoặc là uh, ép vật liệu dạng bột đấy như kiểu là cắm gạo cắm uh, cắm ngô bột sắn bột khoai bột cá bột xương đấy thần giảng viên ờ, có đầy đủ dưỡng chất đấy thì bà con nuôi gà vịt hoặc là chăn nuôi ờ, các loại ờ, gia súc gia cầm thì mà mình có cái đôi nhu cầu mà để cho đầy đủ cho đầy đủ dinh dưỡng cho gà vịt thì mình còn dùng cái máy ép cam viên này cực kỳ tiện thứ nhất là nó tiết kiệm được cái nguyên liệu của mình đấy gà con không gà vịt khi mà ăn nó không bới ra đấy nếu như mình không dùng cái máy ép cam viên này thì mình đổ nguyên liệu chung như thế thì là gà vịt ăn thứ nhất là nó không đủ dưỡng chất rồi thứ hai là nó có thể là làm ờ, nó bới ra thì nó sẽ bẩn hơn với lại là nó sẽ làm hao tổn đi cái mà nguyên liệu để bà con chăn nuôi Đấy, ngoài ra thì máy này có thể nghiền ờ, ép các loại nguyên liệu như là cám ngô rồi cám ngô rồi hạt ngô rồi cá cua ốc cho thành thành các ờ, các cám dạng viên đấy thì là nó cực kỳ tốt đấy trước khi ép thì trộn đều các nguyên liệu như là cám ngô với cám cá phải trộn với tỷ lệ ờ, theo công thức nhất định đấy thì con này cũng bà con cũng phải trộn theo tỷ lệ nhất định thì ờ, nó mới ép được ra cái viên ờ, viên viên cám nó gọi là nó nó nó nó, nó đạt đạt tiêu chuẩn đấy, thì dễ cho gà vịt ăn với là máy nó dễ hoạt động hơn đấy phải pha trộn theo tỷ lệ đấy, thứ nhất là hỗn hợp cám có độ ẩm từ 10 đến 15 phần trăm sao cho khi mà cám vào không bị tơi ra hoặc là cám dính vào tay đấy không để về cắm khô quá và cũng không để uh, cắm là ẩm quá đấy thì nếu như khô quá thì nó nó không thể uh, nó không thể ném thành dòng viên được còn nếu như mà ẩm quá thì là nó sẽ bị stress đấy thì nó sẽ uh, cái cái máy nó sẽ chạy khó hơn đấy thì là ra cái cám với viên với là cái viên nó không ờ, nó nó không hoàn hảo đấy thì là đây tôi sẽ hướng dẫn cho bà con nói qua một số sơ qua một số nguyên liệu thì là có những cái độ ẩm như thế nào đấy thì các nguyên liệu là như kiểu là cám ngô hạt ngô cá cua ốc rau xanh thì phải là trộn đều với nhau đấy trong đó thì hạt ngô thì khoảng độ 85 phần trăm cá tươi thì 5 phần trăm cua thì 3 phần trăm ốc thì khoảng 5 phần trăm rau xanh 2 phần trăm và một lượng à, cá ngô để giảm cái độ ẩm của nó khi độ ẩm cá quá cao đấy độ ẩm cá quá cao thì mình có thể à, đổ cái bột ngô vào để nó hút ẩm đấy, thì là để cho cái viên à, để cho viên viên cám được đủ đều với các thành phần thì nên ép nguyên liệu dưới dạng cám sẽ hiệu hiệu quả hơn đấy thì lưu ý cho bà con đây là con à, con này là con máy uh, ép cảm viên nó chạy motor 4 kg nhá đấy 4 kg chạy điểm uh, 300 220V đấy điện gia đình bình thường thôi đấy máy ép cảm viên này đấy, thì chú ý bà con khi sử dụng này đấy dây cấp nguồn các thứ này 2,5 mét này đấy thì là lưu ý cho bà con là khi sử dụng về đấu với là cái automat này thì mình đấu với dây điện to nhá đấy không gì thì nó sẽ không đủ tải đâu dẫn đến cái việc mà cái nguồn điện quá tải thì dẫn đến ờ, cháy dây dẫn đấy thì nó cực kỳ nguy hiểm đấy Đấy, tổng thể của máy cũng khá đơn giản thôi nó thì là trục ờ, trục liền nó không ờ, dẫn động qua dây cu loa đâu nó dẫn động trực tiếp vào máy luôn qua phần trục Đấy, thì cái kết cấu cơ cấu như thế này thì nó sẽ thứ nhất là nó giảm được cái việc mà chi phí bà con phải mua dây cu loa thứ hai là nó đảm bảo được cái công suất mà nó truyền từ cái motor vào cho cái phần nghiền cái phần và nghiền ép và cắt cám viên đấy thì nó sẽ đảm bảo được công suất là nó là tối ưu nhất đấy thì là nó sẽ tốt hơn còn cái dạng truyền qua dây bu, bu, bu qua dây bu loa thì là nó sẽ uh, hao tổn uh, hao tổn công suất hao tổn hao tổn điện năng và cái độ bền của nó cũng không cao nữa đấy thì mình sử dụng trục liền trục đứng như thế này thì nó sẽ tốt hơn Đấy, thì cái việc mà sản xuất cám viên sạc tại nhà thì được coi là một trong những giải pháp hoàn hảo để bà con uh, tiết kiệm từ 30 đến 50 phần trăm chi phí chăn nuôi đấy thì là nó tiết kiệm cực kỳ tiết kiệm luôn thì bà con khi mà không có ép cắm viên thì bà con uh, gà vịt khi ăn thì nó sẽ bới tung và cái cái cái cám nó rớt vào nó nó vung vãi ra ngoài ờ, sàn thứ nhất là nó bẩn và thứ hai là là, là nó sẽ phí đi cái phần ờ, thức ăn chăn nuôi đấy so với cái chăn nuôi truyền thống thì nó giảm tối đa được công sức và thời gian cho bà con trở nên nhàn hạ hơn cám dạng viên sẽ giúp cho là vật nuôi dễ ăn tránh lãng phí giảm hao phí so với là chăn nuôi ờ, bằng cám bột đấy thì đấy thì ờ, con con máy này thì ờ, nó nặng khoảng độ 70 76 kg đấy thì máy thì cực kỳ đầm luôn kể cả phần motor và phần phần nghiền ép nghiền cắt đấy thì là nó khoảng độ 76 kg đấy vì vậy thì chúng tôi đã thiết kế được là bốn cái bánh xe như thế này bốn cái bánh xe di chuyển đấy bốn bánh xe di chuyển này cho bà con đấy thì máy có thể là di chuyển trái phải lăn ra lăn vào được đấy thì tiện cho bà con khi mà mình sử dụng thì có thể là đem đi bảo quản thì nó dễ hơn là cái việc mà cái cái cái cái, cái máy ở gọi là dưới cố định cho bà con đấy thì con này nó di chuyển di chuyển lại dễ dễ hơn đấy thì đây là cái phần ờ, bên trong của nó này đấy cái phần bên trong của nó này đấy cái cái ờ, phiếu này có thể tháo rời được nhá đấy cái phiếu này thì giúp cho bà con ờ, khi đổ cái cám vào nó dễ hơn Đấy, vật liệu nó dễ hơn đây bên trong nó có hai bàn ép này cùng với một cái sàng ở dưới này cái sàng lắp sẵn ở trong máy này là nó là, là 4 ly nhá đấy thì 4 phân 4 ly đấy còn cái sàng ngoài bà con thể mua thêm sàng ngoài 2 ly hoặc là các kích cỡ bà con có thể ờ, tùy chọn được đấy thì là mình có thể uh, tháo bốn con ốc như thế này đấy, tháo bốn con ốc như thế này đấy bốn con này mình nhấc hẳn cái cái phần bên trên này ra đấy nhấc hẳn cái cái cái, cái ờ, bộ phần quay ép này ra đấy để tháo cái cái mà sàng ở dưới thay cái vặt sàng này vào đấy thì nó sẽ gọi là là, là, là nó thể sao thay đổi được kích cỡ của hạt kích, kích cỡ được cám viên đấy với lại thứ hai đây là cái phần uh, cắt này cái phần dao cắt này nó có thể điều chỉnh được lên xuống đấy thì bà con khi sử dụng có thể dùng ờ, cái tua vít bốn cận để tháo cái đoạn này ra đấy mình có thể nới cái cái cái này nó lên xuống để mà thay đổi được cái độ dài của hạt đấy cám dài cám ngắn là do tùy chuyển cho bà con uh, sử dụng thôi đấy kể cả cái phần mà hạt ra như thế này đấy, cái này mình cũng có thể chuyển được đấy thì là như thế này đấy nếu như cái chậu hay là cái xô nó cao quá mình có thể điều chỉnh cái này đấy máy thì ờ, thiết kế toàn bộ nó bằng gang đấy phần ờ, phần nghiền với là phần ờ, sàng nó bằng nó sẽ bằng thép thép cứng nên đảm bảo được cái việc mà khi mà máy sử dụng thì nó cực kỳ là bền cực kỳ chắc đấy ngoài ra nó còn có cái nắp bảo vệ này đấy xung quanh cái này còn có một cái nắp bảo vệ bằng à, bậc tôn như thế này đấy sẽ nó bảo vệ được bảo vệ được cái trục này cái bộ phận dẫn động này hộp số này để vào cái đoạn mà đầu nghiền đấy automat đầy đủ luôn cho bà con như động cơ về chỉ có đấu ờ, cắm vào dây điện nữa sử dụng thôi đấy máy thì có chiều dài tổng thể là 820 850 nhân 310 nhân với 740 thì máy cũng ờ, trông khá nhỏ gọn thôi đầm đầm chắc đấy thì là năng suất ờ, hoạt động của con này nó khoảng độ từ 70 ờ, đến 100 kg trên một giờ đấy, nguyên liệu ép thì hỗn hợp các loại ngô ngô hạt hoặc là hạt ngô đấy thì là chiếm tỷ lệ 80 đến 85 phần trăm còn cá cua ốc rau đấy thì là khoảng độ 40 đến 70 kg một giờ đấy Đấy thì bà con có nhu cầu mua cái máy ép cắm viên ép uh, cắm viên hoặc là ép dạng bột đấy, ép nguyên hạt ép có thể ép được cả cua được cả cá cá tươi các thứ thì à, để cho chăn nuôi trong chăn nuôi gà chăn nuôi vịt hoặc là chăn nuôi chim hay gì đấy là để chăn nuôi trong à, gia cầm gia súc đấy, thì vui lòng liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại uh, uh, 0962 133 858 để được tư vấn và báo giá tốt nhất Đấy, thì sản phẩm chuyển đến tận nhà cho bà con bà con có thể à, kiểm tra thứ nhất là máy nó phải chuẩn như trong hình trục đứng đấy trục liền đấy là thứ hai là kiểm tra thứ nhất là motor nó chuẩn đấy có thể cắm điện vào để kiểm tra là xem motor có vấn đề gì không thì bà con mới thanh toán và đấy thì cái sản phẩm máy ép cắm viêm này bên ờ, điện máy cường lên sẽ được bảo hành cho bà con 12 tháng đấy cháy một đổi một trong vòng một năm đấy cháy một đổi một cho bà con trong vòng một năm luôn đấy thì nó cực kỳ tiện đấy thì à, tôi có nhắc cho bà con một phần là khi mà bà con sử dụng thì ờ, mình có thể bảo quản máy bằng cái việc mà thay dầu nhé đấy mình có thể thay dầu đây đây này đấy định kỳ mình có thể thay cái dầu này để cho cái việc cái máy nó sử dụng nó bền hơn với lại thứ hai là cái đoạn ốc này thì mình điều chỉnh cho cái việc mà để cho nó ép ra cái cán viên cho máy nó hoạt động thì mình phải điều chỉnh hai con ốc này đấy làm sao cho cái phần bắn răng này nó ép ép sát vào cái sàn này đấy chú ý là không không vặn cho nó xuống quá nhé xuống quá thì nó sẽ mài mo mài mòn cái sàn này đi đấy cái màng sàn này mới thì nó có độ dài như thế này đấy nó, nó có độ dài như thế này khi mà nó có một cái đường kẻ như thế này bạn này bà con nhìn rõ cái đường kẻ này này đấy thì khi mà cái cái sàng nó mòn đến đây thì là bắt buộc mình phải thay cái sàng khác rồi đấy khi nào có cái sàng này mà nó có bị hỏng thì bà con có thể liên hệ bên điện máy cường lên bên chúng tôi có đủ luôn đấy thì là khi nào hỏng thì bà con có thể ờ, thì, thì, thì, thì liên hệ với chúng tôi còn riêng cái sàn này nếu như mình